Hello, xin chào mọi người, mình là Hiền đây. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cùng nhảy điệu nhảy uh, làm bài Nobody của Wonder Girl và khá là huyền thoại. Uh, let's go nha. Um, phần mình dạy thì sẽ là một phần ngắn hơn để mọi người đăng TikTok. Uh, ờ, thì mình sẽ nhảy trước các bạn sẽ hình dung như sau nhé. Um, cận phần đầu tác một sau à, phần đầu tiên ý, thì các bạn sẽ chỉ tay này mình nhá hất ra bốn lần I want nobody nobody but được chưa ok khi một người chỉ tay bốn như thế thì chân sẽ bước sang phải thu về trị lần hai thì nó sẽ nhắc thêm cái chân nữa ờ, dáng cute hay dáng nghỉ thì tìm mọi người đã chưa nhất cho nên mình ok tiếp theo này mọi người sẽ lặp lại yên bên phải đây bàn trái đây bàn trái chỉ vỗ vỗ chỉ rồi nhá tiếp theo khi mọi người đặt chân xuống thì mọi người sẽ đặt tay lên mình đồng thời mình nhún này rồi để ông sang phía bên uh, trước đổi lại lần ok để mọi người quen được cái hông này thì, thì dễ dễ thôi giống như mọi người đứng mọi người mình mọi người đứng như này mọi ờ, người sẽ đổ hông và đổ chủ chân phải đúng không ok đây đứng như này thì mình sẽ lại đổ hông chân trái tương tự như thế đây thử hai bên này mình được chưa sau khi mình đã quen này rồi mình sẽ tay trường lên 5 6 này 7 8 hất ra ok tiếp theo một bước chân thẳng lên và bước chân trái lên nhưng mà là bước chéo cho mình nhá bước chéo mình cái bước chân này bước chéo rồi khi bước chân phản thì mình sẽ đẩy vai phải lên và đẩy hai lần tiếp theo bước chân trái lại đẩy thử lại nhá thì kết nối cả chân cả tay lại thì hơi có một chút mới thử nha đẩy vai đẩy vai ok nhịp tiếp theo thì mọi người sẽ um, free chứ mà vấn lượn làm sóng đủ các kiểu ok rồi giờ mình, mình sẽ ghép nhịp nha năm sáu bảy tám một hai ba bốn năm sáu và ghép được mình sẽ ghép nhanh nhanh à ghép uh, nhịp nhanh nhanh năm sáu bảy tám một hai ba bốn năm sáu và bảy tám hai hai ba bốn năm sáu và bảy tám một hai ba bốn năm sáu lưng chậm một chút này 5 6 7 8 I want nobody nobody but you ta ta I want nobody nobody but you ta ta ta ta ta ta ta ta ta à, như vậy là mình hướng dẫn xong mọi người một kiểu nhảy nhọc trên tiktok về uh, một bài Wonder Girl thì mình rất mong là mọi người sẽ nhảy vào hoàn thành uh, ờ, có một clip uh, đăng tiktok và có điều gì khó khăn thì mọi người comment ở phía dưới cho mình biết nhé hãy um, like và ủng hộ kênh để để ủng hộ mình nha bye bye